Pada chui hoa mẹ nè sa phê to bụi nè sa đủ cú chư. Jesus sa khai dự tư hoa cà nó nì nè. Tòa dự tư hoa cà chư. Hoa tí đô lệ như nó phá lý tù lì ô sệ nì nè sa nè. Như ngâm. À đi đó khóa mà cứ về hà dọa rô sẽ hi đi đồ hi ra. Nì nè hoa. Tòa nì chư sa phê to bụi nà sẽ. Tí lệ thiếu nà Jesus bà rô ai. Sao á chư như nó Jesus sa nè. Mà hà nè như ô sệ nì xin nì tù rè. Nó bù vã hà rì mờ sa. Nì nè tí tuani chi sa khơ o se ni si tu ni ti ro le tra vi no pe hi ha le mo ni sa ti ro le sa ya me le ni na bu e yo ni na ni ha je me ta thia na ni na ta ga ni le jesus sa ne tuani chi sa se to hi ro pu ni na vai ti pha re nya mi cha pu 4 hora hi le a hi na ti da chore ti ro me ne thoi sa sa phu ro hwa re thioi na jesus re nu ti wa kai na Yubisti André Menejí. André se Simón Baduro Gire. Ajiro tiro doita mino de Simón le masca. Bosca tiro le once ni yaua. Mesia de coa masca que mari de yiticha. Yo a dos tiro toalca de san boscai. Ni a André Simón. Mesia san yamere nina, Cristo nina nija. Anitu su tiro Simone Jesús cae nane. Tokai su nino Jesús se Simón once nine. Mu si mo wa ma tiriro, hona hira. ni wa ma Nire Jesus simone. Sefa sa judio masayamene, nira Pedro nira niha. Pada choy Jesus Galileya papu aduale. Ahiro to wato pano tiro Felipe re, vistimos ka once Jumene maskairo kito Nire Jesus. Felipe se bexeida hire. Tiro André Pedro Mené, en Mascaina Giretina, Ayo Felipe Natanael Masca, Tiro Le Boscaro o Cenilla Ure. Kuamasca Lustiare, Moisés Quiroto, Juari pumputo Yauri Lore, Paina que Yare, Yaumu Tinakiriken, uri Lore, San Boscay, Jesús Nazaré Mascaniro, José Mascuno Tira. Nine Tiro Natanael, Nazaré Pure, Nequiro, Noaliro Mariana. Nire Natanael ni itagama. Nine Felipe, ayo Jesús kai tosuchi Jesús se once nine natanene. Ariro mi putariro posto canta no ariro, judío maseno barojira, tiro de mañone mañana. Nine Jesús natanae sere. Tuanichi teoro natanae se tiro le once ni siniture. Doce yo no jure no ano masiharimu. Nire. Felipe mene topito pano igera que dos kai muhi chinye yu mene. Nire Jesús, tuani china tanai se tirole once nire twa. Bueriro, postoka tamu kwa maku maku no hira. Mu ire masa saputoro kito hira. Nire Natanai, tuani china tioro once nire tire Jesús. Igera que dos kai mene jinyu nire masi que yure kwa maku maku no hira ni mahku tuara me. Tita mene a mahsin chen joa hari. Ari mene jinyu ni jidoro kwa mahku tua mene joa nyoi ka yu. Joa joa nyoi chu nyi ka me. Nile Jesús Natanaene. Ani notamo se ni ya una mone. Posto kata mene ni taniha. Yu mahsu no kwa mahku waros kairo tiha. Mưa nó bư phá ni mưa chứ, qua mắc cơ tổ dây nó án hoa, dự bụi tì đủ hít tạ chứ, ติมือห้าเชเคเรนย่กามือนี่เลยเฮซูติโรเลย